Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Toàn, Trung Ngọc Anh, sụp bà trẻ trùng còn, mở toang cửa tù đợi ông chủ. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, phát biểu mở đầu cuộc họp chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại thành phố Hà Nội Ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nói một câu rất nổi tiếng Đó là Hà Nội mà bung dịch thì tôi chịu trách nhiệm Câu nói này gắn với trách nhiệm thật của ông Chu thì người dân không bàn tán làm gì. Vấn đề là ở chỗ ông Chu không chống dịch một cách có trách nhiệm mà ngược lại ông đã hỗ trợ cho Việt Á đưa bộ kit xét nghiệm giảm vào cưỡng bức mua đối với người dân khắp cả nước trong lúc họ đang khó khăn vô cùng. Đây là hình ảnh câu nói nổi tiếng của ông Trung Ngọc Anh vào năm 2020. Trên 43.000 sinh mạng đã mất vì Covid, trong đó nguyên nhân là do lây lan mất kiểm soát của dịch bệnh bộ kit test của Việt Á không đáng tin cậy. Người bệnh thì khi test cho kết quả có khi có, có khi không. Người không có bệnh cũng vậy, bộ kit không giúp nhận người ta phân biệt được một cách chuẩn xác thì chính nó lại là nguồn cơn gây bệnh. Đại họa ập đến người dân vô cùng nghiêm trọng. Dù cho ông Trung Ngọc Anh chịu hình phạt gấp trăm ngàn lần như hiện nay thì vẫn không thể đền hết tội và đền được nhân mạng cho nhân dân. Tương lai của ông Trung Ngọc Anh phải vào tù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 Chiều ngày 6 tháng 6, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long. Đáng nói là trong kỳ họp bất thường chiều ngày 6 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật vào đảng và theo thủ tục thì 24 giờ sau đó, Hội đồng Nhân dân sẽ họp có tính bắt buộc để bỏ phiếu loại bỏ ông Trung Ngọc Anh ra khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và cuối cùng kết quả cũng đúng như vậy. Hành động nhanh, mạnh và có phần gấp gáp trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 6 cho thấy đây là bước chuẩn bị để khởi tố và bắt giam ông Trung Ngọc Anh một cách hết sức đúng luật để tiếp tục quá trình tố tụng tiếp theo. Theo đánh giá của nhiều người, thường quan sát chính trị thì ông Chu Ngọc Anh sẽ bị rất nhiều năm tù tới đây. Đây hình ảnh sẽ không còn veston bóng bẩy nữa mà thay vào đó là bộ áo tù dành cho ông Chu Ngọc Anh. Nhiều năm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khi kỷ luật nặng một ai đều đưa ra kết luận như nhau. Lần này, ông Chu Ngọc Anh cũng không ngoại lệ. Ông ta bị Bộ Chính trị kết luận như sau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 Và với kết luận như thế thì đó là sự chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh bằng việc bắt giữ và tạm giam. Xem như số phận ông Trung Ngọc Anh không khác mấy người tiền nhiệm của ông, đó là ông Nguyễn Đức Trung. Và giờ đây nhà tù của Đảng đang mở toang cánh để đón ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ít ra ông Nguyễn Đức Trung cũng được một chút an ủi vì kẻ ngồi ghế Chủ tịch thành phố chỉ biết trục lợi đâu chỉ có mình ông ta. Một ngày không xa, ông Nguyễn Đức Trung sẽ có bạn đồng liêu, đồng cấp ở trong tù. Đó là cái giá thích đáng cho những kẻ tham, ác, coi thường sinh mạng nhân dân. Và họ đều là quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thôi xong, Bộ Chính trị họp khẩn, thịt Chu Ngọc Anh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ra tay nhanh gọn. Vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số nhân sự trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Vào ngày 6 tháng 6, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bất thường, dự kiến xem xét xử lý kỷ luật ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 6 tháng 6, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết 16 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 6, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Do đó, cuộc họp Quốc hội sẽ không giải lao và nghỉ sớm để một số đại biểu họp Trung ương. Lên hình ảnh Bộ Chính trị họp bất thường. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư kết luận về việc ông Trung Ngọc Anh như sau.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 Bộ Y tế. Cũng ngay trong ngày 6 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngay ngày hôm sau, tức là chiều mai sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Dựa theo luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân và các địa phương có nhiệm vụ quyền hạn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, Phó trưởng ban Hội đồng Nhân dân, tỉnh, tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân địa phương cũng có thẩm quyền bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm của tòa án nhân dân tỉnh. Chiều ngày 7 tháng 6, Thường trực Hội đồng nhân dân Hà Nội thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề là kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nhằm xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây là hình ảnh Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo họp bàn số phận ông chu Ngọc Anh. Ông chu Ngọc Anh đang bị đánh hội đồng. Từ Bộ Chính trị cho đến Ban Bí Thư, Trung ương Đảng và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp rất chặt chẽ với nhau. Vụ án Việt Á đã loan đến cấp Bộ trưởng. Ông chu Ngọc Anh bị trừng phạt là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông chu Ngọc Anh và ông Nguyễn thanh Long có phải là chùm cuối hay không thì đó là vấn đề hoàn toàn khác. Nhiều người vẫn cho là ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long chưa phải là chùm cuối. Vậy câu hỏi đặt ra là chùm cuối là ai? Ông Trọng có dám khui thêm nữa hay không? Một khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương Ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem như khó mà thoát khỏi tấm lưới dày của Nguyễn Phú Trọng, bùa ra đã lên đến chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà tham lam mấy đồng bạc là rất thiếu sáng suốt, vì họ vốn đã không thiếu gì tiền. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh, sự nghiệp chính trị sớm nở, chóng tàn. Vì tính tham lam mở đôi mắt, mở đến mức phải chấp nhận tai họa của người dân khốn khổ thì không thể chấp nhận cho được. Hành động vi phạm này ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội. Mạng xã hội đã phản ánh rất sớm nhưng vì đồng tiền, ông Trung Ngọc Anh có sức chịu lắng nghe bất cứ ai đâu, cho nên ông đã bị trừng trị rất thích đáng. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thừa tính tham lam nhưng thiếu trách nhiệm trầm trọng. Dù biết có lò đốt hừng hực nhưng thấy tiền là nhắm mắt làm liều. Đất nước Việt Nam khó mà tiến bộ với những con người như vậy